Đầu tư. Như thế nào là đầu tư? Đầu tư thông minh. Như thế nào là đầu tư thông minh? Đây có phải là thời điểm để chúng ta đầu tư? Hầu hết, các cuộc khủng hoảng đều tiềm ẩn cơ hội rất lớn. Chỉ những nhà đầu tư chuyên nghiệp mới có thể nắm bắt được cơ hội đa phần đều muốn nhân cơ hội này đỡ mua thạch thơ giá rẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cần lựa chọn xem xét kỹ đỡ phòng những rủi ro không đáng có, tránh tiền mất tật mang. Hiện tại, toàn tỉnh Pháp đang có 9 lô đất. 9 lô đất này nằm ngay vị trí chiến lược đó là ngã năm ấp Vân Y, Tân Lợi, Bkmac, Đồng Phú. Từ vị trí lô đất chúng ta có thể di chuyển vào Bkmac Đồng Phú chỉ tầm khoảng là 5 đến 7 phút đi xe thôi ạ. À. Và điều đặc biệt, chính lô đất này đã có sổ hồng và mua ký công chứng ngay nha cả nhà. Và từ vị trí lô đất chúng ta có thể di chuyển ra trung tâm thương mại đó là siêu thị Comex cũng như là trung tâm huyện Đồng Phú chỉ tầm khoảng là 5 phút và 7 phút đi xe thôi và điều đặc biệt hơn chúng ta mua tại thời điểm này giá cực kỳ tốt cực kỳ tốt nha cả nhà và mình dám khẳng định luôn đây là giá cực kỳ tốt tại vì rất là nhiều nhà đầu tư họ đã đầu tư vào đây rồi nhưng mà do sử dụng đồng vốn cũng như sử dụng tiền của mình không hợp lý cho nên họ bán lại với cái giá vô cùng rẻ và mình có thể khẳng định là giá vô cùng rẻ nha cả nhà nếu đầu tư thì chúng ta hãy nhanh tay gọi cho toàn thành phát theo số điện thoại 0972 332 894 đó mà là chọn cho mình vị trí thích hợp đối với vị trí này nha cả nhà tại vì hiện tại đang là dịch Covid đợt thứ tư của năm 2021 này làm cho các nhà đầu tư không tính toán được dòng tiền của mình cho nên nhà đầu tư bán gọi là bán lỗ luôn nha cả nhà bán lỗ và bán là giá vốn nói chung là tùy thương vị trí rồi cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho Tô Thịnh Phát ạ à. xin chào